Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin ờ, chia sẻ với anh em cái điện thoại đánh tài xỉu thì với cái điện thoại đánh tài xỉu này đang được rất là nhiều anh em quan tâm anh em nhé thì trên đây là ba mẫu điện thoại đánh tài xỉu thì cái mẫu điện thoại đánh tài xỉu này nó có chức năng nhiệm vụ đó là nghe âm thanh của hộp rơi xuống địa rồi sẽ phân tích và báo dung cho biết được tài hay xỉu và thứ hai nữa nó công dụng là nghe gọi nắp sim bình thường anh em nhé để giúp anh em tự tin áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn em nhé đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay đang được rất là nhiều anh em quan tâm em cố gắng theo dõi hết cái clip này tôi sẽ chia sẻ anh em hướng dẫn anh em sử dụng và sẽ test trên ba bộ hộp tài xỉu để em thấy được hộp gì cũng được nắp đĩa gì cũng được anh em nhé đấy thì tôi đã nắp sim về cho anh em đây thì với cái điện thoại này nó được sử dụng pin à, sử dụng pin đấy, thì 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào cái tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít anh em uh, sạc pin cho tôi anh em nhé đây à, mình sử dụng sạc này rất là tiện lợi anh em nha ok lưu ý nhé anh em có thể lắp sim nghe ngoọng bình thường anh em nhé rất là tiện lợi đấy anh em có thể dễ dàng chuyển sang chế độ lắp sim nghe gọi và hay là chuyển sang chế độ phân tích âm thanh một tài xỉu em nhé đấy thì tôi chuẩn bị cho em một bộ hộp trọ đây đấy, tôi đã thử nước muối đây đấy tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ đây anh em nhé thì lưu ý này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 thì uh, tôi cũng xin phép thứ nhất là gọi điện cho anh em vào cái số điện thoại này vào cái điện thoại này để em thấy được là cái điện thoại này nó có hai chức năng vừa phân tích âm thanh hồn tài xỉu vừa nghe gọi bình thường Đấy, em chờ xíu nhé Đấy. ok chưa em nhìn chưa đèn sáng nhé Đấy anh em cố gắng theo dõi clip này nha clip này nó hơi dài một chút thì trước tiên thì tôi xin phép chứng minh em bộ một này hoặc cái đĩa cái lát này là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi thanh lâm châm đây lâm châm trắng rất hít anh em nha. đấy này hoặc cũng hít đây ok chưa nắp đĩa đây ok nha. đấy nếu nó là đồ câu chuyện anh em thử lâm châm này thì chắc chắn sẽ hít anh em nhé đấy ok chưa hoàn toàn bình thường nha. đây bộ hộp câu chuyện này nha đây là hai hộp câu chuyện và một hộp chợ hoàn toàn bình thường đấy và đây là bộ hộp 12 hoàn toàn là câu chuyện anh em nhé đấy tôi sẽ test trên ba hộp này ba hộp này cho anh em thì cách chơi rất đơn giản thôi em đến sân chơi người ta em chỉ cần là bật máy lên nhé đấy và em giữ chặt nút sao cho tôi đấy, bao giờ máy nó chuyển sang chế độ ờ, phân tích âm thanh nó sẽ báo một dung cho anh em ok vậy được đấy đó vâng một dung duy nha và anh em sẽ chỉ cần để trong người và ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại tai anh em nghe được thì máy để trong người sẽ nghe được anh em nhé đây tôi sẽ để đây để test cho anh em bộ một chọn trước anh em nhé thì em lưu ý này máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tài tôi anh em nhé một dung đây anh em xỉu này xỉu này mời nút rất là ok em nha sóc xong hai ba giây là máy đã báo cho em biết tài hay xỉu em nha máy báo hai dung đây em tài tôi tài này 11 nút à, thì à, với cái máy này anh em nên ngồi phạm vi một mét giữa đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất để nó nghe âm thanh và phân tích và báo cho biết được tài hay xỉu em nhé máy báo hai dung em tài tôi tôi sẽ chuyển sang bộ hột 13 hột công chuyện đeo sóc giả đeo được Đấy. máy thì rung rất êm thôi nên em yên tâm em để trong người người muốn bạn không thể phát hiện được em nhé máy báo một rung em mới xíu thôi xíu này ok rất là hiệu quả rất là đơn giản em nhé ai cũng thể chơi được em chỉ cần mang máy để sát vào da thịt của mình ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại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 đây tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho anh em để anh em trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok chưa đấy thì sau khi em chơi xong thì em có thể mở máy lên và ấn giữ chặt nút sao này đấy và để nó chuyển sang cái chế độ nghe gọi ok máy đã báo dung vậy là hoàn toàn bình thường thì đây là công nghệ mới đấy được ngụy trang vào chiếc điện thoại nắp sim nghe gọi bình thường để làm gì để anh em tăng sự tin ma vào sân chơi